liệu thế giới này có phải chăng là duy nhớ hay đâu đó vẫn có một hành tinh sống dâu liệu thế giới này có lắng nghe những câu chuyện mà anh có hay đâu đó sẽ có những tâm sự mà anh được nói ra vì ngày ấy em đi xa vì ngày anh hạnh phúc cũng là ngày mà ta chia xa chuyện ngày xưa mà cứ ngờ mấy hôm qua buồn đoàn tình giữa phím đàn và hát câu ca em không nhận món quà Thì ngày hôm nay anh chẳng thể đau đến thế mà Nếu hôm ấy em từ chối nhận đó hoa Thì anh đã không hy vọng vào một ngày rất xa Vì ngày ấy em đi xa vì ngày anh hạnh phúc cũng là ngày mà ta chia xa chuyện ngày xưa mà cứ ngờ mới hôm qua buồn đoàn tình giữa phím đàn và hát câu ca